Xin chào cả nhà, xin chào tất cả quan gia ạ. À. Vâng, trong clip này thì mình xin chia sẻ lại vào một cảm xúc của quan gia cũng như mình xin ờ, phép được chia sẻ đây là một bài cảm nhận của các admin từ fanpage qua Thái Lan Do Music Basic và bé bánh bánh Vâng, cũng như mình đã nói rất nhiều lần khi mà mình chia sẻ tất cả các bài thờ về cảm nhận của bản thân từ những quan giai của các chị Phi Phi Fan mắc phết cũng như những admin lớn trong cộng đồng WhatsApp của Việt Nam mình thì những chiếc thời rip luôn mang một à, cảm nhận riêng của tác giả cũng như của các admin nhưng đó luôn là lời nói thay cho tấm lòng của tất cả những quan WhatsApp đồng cảm và về tình yêu thương Mirac chung cộng đồng vô điều kiện thì à, có rất nhiều những điều tốt đẹp và những điều tuyệt vời từ những chiếc thời riết ấy đã mang đến cũng như những cảm xúc mà các bạn đã chia sẻ với nhau trong blog của mình thì à, trước đây mình cũng đã nói rất nhiều lần là các admin của fanpage qua Thái Lan Dumil Superset là những quả đầu cũng là rất là cực đỉnh đấy vì các bạn ấy phân tích rất là sâu sắc cũng như cảm nhận rất là cực kỳ tinh tế về những xúc cảm từ những chiếc thời riết của các bạn mang lại thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với mọi người một chiếc thời riết của các hạt men qua Thái Lan Domil Subhasit và vé bánh bánh về chiếc teaser của Bimil trong bài nó sắp diễn ra vào ngày mai thì để xem suy nghĩ của các admin như thế nào thì mời cả nhà cùng lắng nghe audio từ sự chia sẻ của tác giả cũng như là admin từ fanpage qua Thái Lan Domil Subhasit và vé bánh bánh nhé còn mọi người muốn đọc trực tiếp và ủng hộ các admin thì xin hãy vào phần link mình gắn ở phần mô tả bên dưới có đường link đấy thì các bồ phải click vào và xem trực tiếp để ủng hộ nha à, rất cảm ơn mọi người à. tôi không biết bắt đầu như nào nữa vì có lẽ như mọi thứ vẫn hơi mông lung với tôi lần này quả thật là tôi chưa nghĩ kỹ hết ra được thứ mà anh ta đang muốn nói là gì Trung Quy thì cợt nhã anh ta vài phút tôi cũng bắt đầu nghiêm túc lại mà bắt lấy ánh mắt của anh ta nghiêm túc dành trọn một buổi chiều bận rộn của mình để sắp xếp chuỗi câu chuyện này lại một tổng thể hoàn chỉnh trước khi bắt đầu câu chuyện như tôi đã nói đây là một chiếc thuyết âm mưu là quan điểm cá nhân của tôi nó có thể đúng, có thể sai, không ai có thể bắt mọi người phải tin theo cả. Tôi chỉ là một đứa 20 tuổi, mày mò làm thám tử vì tôi yêu. Sụp bà xịt tôi muốn đoán xem anh ta đang muốn nói gì bắt đầu thôi chứ nếu như tôi nói tất cả đây chỉ là một đoạn hồi ức đầy đau đớn về một giai đoạn tình yêu sâu đậm thì sao nhỉ mọi người có biết không khi mà chúng ta mất mát quá nhiều chúng ta sẽ nhớ mãi về vết thương đó người con gái ở đó mà không ở đó đối với anh anh chưa thể chấp nhận được chuyện cô ấy đã rời xa anh rồi chúng ta hãy tập trung vào đoạn trailer nhé liệu có phải sụp đang đánh đàn cùng với người con gái ấy không? Sự thật là không hề. Từng cảnh quay chuyển động, người con gái ấy thoát hẳn thoát hiện, mập mờ giống như cái bóng vậy, vì sự thật là cô ấy không hề ở đấy. Hay nói cách khác, nhân vật mà chị Min đang đóng chỉ là một sự hồi tưởng mà sẽ đang kẹt lại. Từng nốt nhạc được vang lên, nhưng đó chỉ là một tiết tấu ngọt ngào đầy đau khổ mà chỉ có riêng một mình anh ấy nghe, thoát ẩn, thoát hiện trong gần ngay trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Bức ảnh tê thứ hai, tôi tập trung vào đôi mắt của anh ấy, cùng với ngón tay đeo nhẫn của anh ấy nữa, nhẫn ngón áp út. Một lời hứa hẹn nhưng chỉ ở đôi tay của anh ấy, bởi vì chị ấy không ở đó. Đôi mắt đó thật sự vô hồn, hay nói cách khác trống rỗng, không hề có hình ảnh của đối phương. Như tôi đã nói vì chị ấy đã không còn ở đấy nữa và thứ mà Spacex đối diện chính là tiềm thức của bản thân mình Nụ cười anh là sự kìm nén thống khổ vì bản thân anh cũng đang kẹt giữa quá khứ và thực tại. Thực tại chính là cô ấy đã rời xa và rời bỏ anh rồi. Thanos đã búng tay hủy diệt một nửa thế giới, nhưng sâu trong đó, bản chất của hành động ấy vẫn là vì tình yêu. Đây là điều tôi đã vô tình đọc được và tôi chỉ liên kết lại. Một cách vô thức, búng tay, tình yêu và biến mất. Búng tay cũng có thể là buông tay trong đời thật, chúng ta không nhất thiết phải hiểu chữ búng tay này một cách sát nghĩa hãy mở rộng nó ra tôi cho rằng búng tay ở đây cũng có thể hiểu là buông tay và rời bỏ sau chuỗi lại mọi thứ một câu chuyện được hình thành họ đã yêu nhau mọi thứ đều thật đẹp đẽ họ đã có những tháng ngày hạnh phúc mối tình này giống như một bức tranh pha trộn chỉ có những gam màu tươi đẹp nhưng thật buồn cho đến khi anh muốn tiến xa hơn nữa anh mới nhận ra rằng cô ấy không yêu anh như anh tưởng và họ đã bắt đầu cãi vã bức tranh vốn đang hài hòa bỗng nhiên lại xuất hiện những nét ảm đạm từ một người em yêu đến một người em không còn yêu nữa chỉ thế mà thôi chẳng có gì là quá mức chịu đựng của em không cần phải là một ai phải tổn thương không cần độc ác mà nói những lời như thế những lời tổn thương anh đến độ anh chẳng thể nào nghe Câu chuyện trở nên thật xấu đi, chúng ta chẳng còn ngọt ngào giống như trước nữa. Một lời cô ấy nói ra đều giống như kim châm vậy. Anh chợt nhận ra, mình chẳng thể hiểu về cô ấy. Mọi chuyện trở nên quá xa rồi và kết cục không thể cứu vãn đã xuất hiện. Cô ấy muốn rời bỏ anh. Ba chữ không còn yêu đã được thốt ra, từ miệng cô ấy nghe thật nhẹ bẩn. Nhưng đối với anh, nó đánh anh một cú thật đau đấy. Anh không thể chấp nhận sự thật đó, dù rằng chẳng còn gì cả, tất cả những gì còn sót lại là kỷ niệm buồn đừng nói tạm biệt anh hiểu mà đừng nhìn lại rất đau chỉ cần búng tay thôi là anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời đừng nói lời chia tay hãy cứ đi đi đừng nhìn lại dù em đã tổn thương anh như thế nào cô ấy chọn lựa cách ra đi chỉ còn anh ở đấy và cuối cùng anh hiểu được thế nào là buông tay vì anh ta biết yêu một người không phải là kìm giữ người ấy ở bên cạnh mình mà là hãy để cô ấy hạnh phúc do việc đó chính là buông tay anh thì bạn ở đó bằng thẳng với lời hứa nên ngón áp út nhưng sau cơn mộng mị anh hiểu đã đến lúc rồi chiếc ổ khóa cuối đoạn trailer đối với tôi chính là sự buông bỏ quá khứ và mở ra một trang mới tươi sáng hơn chúng ta ai cũng phải tiến lên đúng chứ nào tương lai luôn ở đó chờ chúng ta đến mở khóa một đời người già đến thế chúng ta không thể chỉ quanh quẩn tại một đoạn đau khổ Buông bỏ quá khứ chính là đưa bản thân đến nơi tươi sáng hơn, tìm kiếm những điều mới mẻ và những trải nghiệm mới. Đau thương sẽ vẫn còn, nhưng thời gian sẽ xóa mờ dần đi. Quá khứ đủ sâu sắc sẽ trở thành kỷ niệm. Nếu quá khứ đau thương, sẽ trở thành nỗi ám ảnh dây dứt mãi. Nhưng chuyện gì đến sẽ đến, chuyện gì qua rồi sẽ trôi qua. Mọi chuyện qua rồi và anh ấy đã tìm thấy chân trời mới, một người mới. Lời bài hát quá đổi mâu thuẫn, vừa muốn buông lại vừa muốn không buông. Vừa muốn kết thúc nhưng lại không muốn kết thúc. Giống như là cứ đi đi, đừng nói lời chia tay, hãy cứ lặng im để mọi thứ kết thúc. Nhưng một người đi, một người lại dài dứt mãi. Chiếc theory này quá dài, thật lòng viết ra. Tôi cảm thấy đau vì tôi cũng đã trải qua nhiều chuyện trong tình yêu. Những chuyện đôi khi tôi muốn trốn tránh, bi quan là người viết lời phải nhưng nó đã được dựng trên một câu chuyện có thật hoặc phần nào trong câu chuyện đó của Superset và nếu như tôi đoán đúng vậy thì cũng chẳng sao cả chẳng sao khi bạn hát lên quá khứ vì từ trong một sự đổ vỡ bạn sẽ học được cách yêu thương hiện tại hơn nói lại quá khứ cũng là một cách để tâm tình để chúng ta hiểu hơn về một con người Subacit là người luôn cố gắng kể cho chúng ta một câu chuyện qua các bài hát giống như khi anh hát câu em có mệt khi có anh làm bạn trai không nên tôi có linh cảm rằng bài hát này tí cũng giống như thuật lại cho ta câu chuyện về cuộc đời anh ta vậy. Tuy nhiên, như tôi đã nói rồi, như mọi lần viết gì đó, tôi phải nhấn mạnh đây là quan điểm của tôi. Một thuyết âm mưu giống như bao giả thuyết khác. Nó có thể đúng, có thể sai, không ai ép buộc ai phải tin ai cả. super Superset, đoạn cuối rồi, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ muốn chúc anh thật thành công, anh nhé. Suzuna Miu Superset Vâng, đây là những gì mà admin của fanpage qua Thái Lan Do Music Project và bé bánh bánh đã chia sẻ lại trong bài thread của mình. Thì những gì mà tác giả muốn chia sẻ cũng như những admin chia sẻ thì mình chia sẻ lại bằng audio như thế. Còn trong phần tay sơ thì mình chia sẻ một góc cảm nhận của mình về những suy nghĩ của mình thì à, khá là tích cực hơn vì mình nghĩ đến trong cái phần mà hôm hành sơ bết đề của Bimiu ấy thì đã xuất hiện cái chiếc chìa khóa trong cái buổi hành sơ đấy thì mình cảm thấy chiếc chìa khóa có mấu chốt là viên đá màu vàng và hôm nay khi mà cái ổ khóa xuất hiện trong cái phần thê sơ thứ hai của bà Thanos thì mình lại liên tưởng đến cái chiếc chìa khóa đấy nó lại khớp với cái ổ khóa một cách nếu như mà có sắp xếp thì hẳn nó là sẽ có một câu chuyện đằng sau đấy nhưng nếu đó chỉ là những sự trùng hợp thì mình không nghĩ đơn giản là sự trùng hợp đâu vì cái đầu của Bimil luôn chứa rất nhiều điều mà chúng ta phải suy nghĩ phải cảm nhận và phải tìm ra như thám tử à, qua Thái Lan Dumil sụp basic và bé bánh bánh vậy bạn ấy luôn phải tìm hiểu luôn phải vận động để suy nghĩ rằng anh ta muốn truyền tải những thông điệp gì cũng như mình luôn phải tìm xem từng chi tiết nhỏ nhặt trong các teaser cũng như cảm xúc cũng như những điều mấu chốt mà anh ta muốn chia sẻ